chào tất cả anh em trong nghề nhôm kính à, hôm nay thì à, công ty cổ phần à, sơ hổ Factor à, có lắp đặt à, một dàn máy tại à, huyện Hoàng Hóa tỉnh à, Thanh Hóa thì một dàn máy thì bao gồm một cái máy cắt nhôm hai đầu 09S thế hệ mới à, một máy phèo đỗ theo nhanh nhập khẩu piston dầu một máy à, đột dập 17 dao bằng tay và một máy nén khí 330 lít và xin đây chính là cái dây chuyền à, sản xuất cửa nhôm à, hệ 5 năm bắt cạnh Việt Pháp PMA, JMA, layer Giang Đi vân vân à, sau đây tôi à, chúng tôi đã căn chỉnh và đã hướng dẫn cho khách hàng đầy đủ về những cái quy trình làm cửa quy trình sử dụng máy và căn chỉnh giao cho máy phay đố cho khách hàng à, đây chính là sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu 09S thế hệ mới à, máy này thì sẽ quay được à, đa góc một góc 45 à, độ ngửa ra một góc 45 à, độ úp vào và một góc nữa đó chính là góc 90 độ thì chúng ta chỉ việc làm việc ở trên hệ thống bảng điều khiển ở trên này mà thôi Đó. Dạ và máy này thì công suất là 2,2 kW lưỡi đường kính là 400 sướng tiết điện 100% đây là cắt ờ, cánh để ghép vào khung để làm cửa bắt ke nhảy à, đây là đằng sau máy piston nằm rất là gọn khác biệt so với những sản phẩm thông thường thì piston lồi còn đây thì piston nó gọn thì nó sẽ uh, tiết kiệm diện tích và nó sẽ thi công nó sẽ bền hơn à, khách hàng thì làm nhôm ờ, PMA như quý vị anh chị chúng ta đang nhìn ở trên đây thì chủ yếu là làm nhôm PMA đây là máy phèo đố thay răng nhanh và con dao nhanh Đấy, máy này thì đã được căn chỉnh Đấy. À, chỉnh gồm có piston dầu ở đây Đấy thì nó sẽ phay chống rung chống giật Đấy, đây là máy à, phay đầu theo nhanh và cân dầu nhanh nhập khẩu bao gồm và có cả piston dầu tích hợp cổ bi cao nó khác so với những phiên bản thông thường đây là khách hàng đang à, học à, tập làm cửa đây quý vị thấy nào đây là sản phẩm đồ dập mà 17 dao bằng tay để dập làm cây nhảy Đây chính là một dàn máy đầy đủ để làm cửa nhôm hệ 5 năm vất cạnh và Việt Pháp. Thương hiệu máy à, công ty cổ phần Soco Factor là công ty à, nhập khẩu phân phối máy số nhôm số 1 tại Việt Nam. Phân phối tại khắp 63 tỉnh thành, lắp đặt hướng dẫn chuyển giao công nghệ miễn phí. Đấy, quý vị anh chị chúng ta có nhu cầu thì à, xin liên hệ theo số điện thoại ở phía bên trên màn hình và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video và tới ờ, công ty cổ phần xuất khẩu Factor với các à, trụ sở tại ờ, Hà Nội, bến xe Nghĩa Hà Đông, Hà Đông Hà Nội. Tại thành phố Hồ Chí Minh đó là khu công nghệ cao quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn ạ.